Xin chào tất cả mọi người, mình là Hoài My và đây là anh Hoàng Thơm Hôm nay Hoài My và anh Hoàng Thơm sẽ giới thiệu đến mọi người một căn nhà có vị trí rất là đẹp tọa lạc tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh à, Xin chào à, các anh chị À, Hoài, My ơi, hôm nay là cái nhà của mình này ở đâu vậy em? Dạ, hiện tại nhà mình nó tọa lạc tại 176 đường số 9, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh à, nhà của mình anh thấy rất là rộng và rất là uh, sâu nữa đó mà không biết kích thước như thế nào à dạ um, đối với uh, cái căn nhà này thì nó có diện tích là ngang 4 dài 15 à, à, với 4. với thiết kế là một trệt một lầu và có hai phòng ngủ ờ à, hai phòng ngủ dạ à, bao nhiêu toilet vậy em dạ hiện hiện tại nhà mình có 3 toilet hả à, ờ, tổng cộng 3 toilet ồ như dạ. vậy là rất là tiện lợi à, rất là là thoải mái dạ đúng rồi anh và đây là không gian của phòng khách phòng khách đó, hiện tại đang rất là rộng ở đây á, là mình có một cái ờ, khoảng sân trống rất là lớn ví dụ như mà ai mà có xe hơi á mình có ờ. thể là mình cải tạo lại cái phần trước này để ờ, xe hơi vào nhà được ở đây gia chủ á, để cái khoảng trống ở ngoài này và không làm phòng khách ngoài này để là để cho khách đó sau này có vào trong này thì sẽ cho xe hơi vào nhà được luôn ở đây á gia chủ có thiết kế đèn led đèn, uh, ờ, trần thạch cao và đèn chùm ở xung quanh đây có tranh có tranh này rất là đẹp nha đây là tranh hiện đại bây giờ Ồ đúng anh thấy cũng rất là, là đẹp đó Dạ đúng rồi anh Đây là tranh hiện đại bây giờ Thì uh, gia chủ uh, cũng thiết kế rất là hài hòa cho cái căn nhà này ừ, Thì uh, ở bên này là uh, phần uh, công tắc công tắc điện nhà nhà mình thì sẽ có cửa cuốn và cửa cửa nhôm sifa ờ cửa dạ. của mình là cửa hai lớp phải không em dạ Tức đúng là, rồi ạ à, là lớp. mình ừ. lớp ngoài là cửa cuốn còn lớp trong là cửa nhôm sifa dạ ừ. à, như um, cái cái cái phần đây là nhà khách là phòng khách lớn còn bên trong này á, thì gia chủ á, lại à, sắm một bộ sofa rất là đẹp đây da ừ. rất là chất lượng và á, bên này á, là gia chủ có để một cái kệ để à, tivi à kệ dạ. đó tivi à, dán tường dạ à. đúng rồi ạ ừ. ồ cái bộ sofa này anh thấy nó, nó nó sang quá mà mình mua hay là mình nhập khẩu hay sao vậy em dạ cái bộ sofa này là được đặt riêng anh thấy không nó vừa khớp với lại căn nhà của mình luôn à, không ừ. không xê dịch một chút nào hết phía không gian phía bên trong này á thì gia chủ cũng có thiết kế à, trần thạch cao và à, có thêm đèn led tiết kiệm điện và đèn chùm nữa tạo cho cái gia đình của mình nó có một cái không khí rất là ấm cúng ừ. Ồ, đằng này là cái gian gian bếp và gian uh, phòng bếp của mình phải không em? Dạ đúng rồi anh Ở đây á, là gian bếp của mình Thì á, gia chủ có thiết kế sẵn á, là đây là chỗ để tủ lạnh à, tủ à, lạnh. Khi mình mình về mình có thể mua tủ lạnh lắp vào đây Dạ, như á, anh đã thấy á, là ở đây cái không gian bếp á, thì gia chủ á, đã trang bị đầy đủ tủ và kệ ừ. Ngay cả mặt kính này, mặt uh, bàn này cũng là mặt bàn đá hoa cương Và đây là mặt kính luôn Ở đây cũng có một cái bồn rửa chén rất là lớn Ồ, ờ, dạ. rồi, rồi, rồi, ờ, Rất là sạch à, sẽ Sạch sẽ dạ. Ừ. à, Ở phía sau bên này nè Gia chủ á, là có thiết kế một cái nhà vệ sinh Nhà vệ sinh ở đây á, là một cái nhà vệ sinh ờ, rất là tiện à, mình sinh hoạt ở dưới này rất là tiện với lại ở khoảng trống này á, thì mình có thể lắp đặt á, một cái máy giặt ở khoảng trống này á, là đã có à, cái um, à, ống thông à, giếng trời à ống ống thoát nước dạ à. đúng rồi ống thoát nước cũng máy giặt và ở trên này á, là đã có giếng trời rồi à, mi ơi nhà mình là như là một trệt một lầu á thì bây giờ tầng lầu á, có thể cho anh lên xem luôn được không dạ dạ được ừ, anh cùng em ờ, mọi người cùng em ờ, lên xem tầng một nhé Hoài My ờ, trên tầng 1 mình gồm có những gì vậy Hoài My? Dạ, anh trên tầng 1 mình đó là có một phòng ngủ master và một ừ. phòng ngủ nhỏ à, ừ. Anh theo em đến phòng ngủ master nha Và đây là phòng ngủ master Trong cái không gian phòng ngủ này á, thì gia ừ. chủ có để lại cái phần bên này để có thể là để tủ kệ quần áo trong trong này á là có à, giếng trời lấy được ánh sáng và gió tự nhiên luôn hai bên á là có à, tranh và à, đã đắp sẵn máy lạnh phía trên á thì à, gia chủ thiết kế trần thạch cao có đèn led tiết kiệm điện à, ngoài ra là có sẵn một ờ, nhà vệ sinh thì nhà vệ sinh này á, làm gia chủ á, thiết kế và để sẵn um, lavabo bồn và vòi ngay cả uh, máy hút mùi cũng có Ừ, dạ. anh ồ anh thấy là làm lại à, là tường gạch à, rất là đẹp dạ đúng rồi rồi gia chủ ốp gạch cao lên để sạch sẽ hơn dạ à, về bên này á, thì mình có phòng ngủ nhỏ trong phòng ngủ nhỏ này á, thì gia chủ cũng thiết kế một à, nhà vệ sinh trong nhà vệ sinh này thì gia chủ cũng để sẵn um, lavabo bồn vòi và máy hút mùi ừ, dạ. rất là tiện nghi anh rất tiện nghi dạ. À, trong này á, thì trần gia chủ cũng thiết kế là thạch cao và đèn led tiết kiệm điện hai bên á, đều có uh, khung tranh và máy lạnh ở bên này á, thì sẽ có một cái à, CPV của từng tầng ở đây có CPV của tầng này à, như dạ. vậy là mình đã đằng sau à, phòng master là một máy lạnh phòng trước này là một máy lạnh tổng cộng trên này là hai máy lạnh dạ đúng rồi ạ à. mình có ừ. hai phòng ngủ hai máy lạnh và trong trong hai phòng đều có toilet riêng ừ. ở phòng ngủ nhỏ này có điều đặc biệt là có một cái ban công rất là lớn Hoài My ơi, ờ, cái ban công của mình á, mình ờ, nhìn qua phía đằng xa kia là thấy cái chung cư cao cao đó là chung cư ờ, gì vậy Hoài My? Dạ, um, chung cư đó là chung cư Grand Valley ở trục đường chính Nguyễn Văn Linh đó anh. À. Thì á, ở xung quanh đây á, vị trí của mình thuận tiện rất là nhiều địa điểm như là ừ. à, siêu thị Vivo City, bệnh viện bệnh viện Pháp Việt, bệnh viện Tâm Đức và cách à. vài bước chân là mình sẽ tới Ờ, chợ Tân Mỹ và trục đường chính là Nguyễn Thị Thập Ồ vậy là quá là là tối ưu ha tức là yeah. Dạ. mình là, trung tâm rồi yeah. Dạ. à. rồi à, à, cái trục đường này á, anh thấy là người đi rất là nhiều mà mình có thể là kinh doanh buôn bán tốt á, mà hồi mi hả dạ đúng rồi anh ở đây á mặt tiền của mình là mặt tiền đường lớn à, hồi mi anh thấy là nhà của mình rất là rộng và mình nhìn vào chiều sâu này cũng rất là sâu thì à, chính xác cái kích thước đó là à, bao nhiêu dạ à, kích thước ở đây á, là ngang 4 và dài 15 diện ừ. tích vuông vức ạ à. ở phía trước mình đó là một mặt tiền đường lớn mặt tiền đường 6 mét và à. cái đó là trục đường chính để ừ. mình à, đi qua Phú Mỹ Hưng à tuyến đường này là gọi dạ, là đường số 9 đường số đường 9 đường số 9 để đi qua bên uh, Phú Mỹ Hưng ừ. thì uh, tiếp giáp với Phú Mỹ Hưng tầm 200 mét và cái khoảng trống của phòng khách này á thì mình có thể là à, ờ, đậu xe hơi hoặc là mình kinh doanh spa nail văn phòng ừ. à, nhà mình là giá chủ nhà kêu ờ, rao bán bao nhiêu vậy hoài my dạ hiện tại á, gia chủ đang rao bán với giá là 14 tỷ rưỡi còn thương lượng cho khách thiện chí ạ à, cảm ơn ờ, hoài my mọi thắc mọi thắc mắc xin liên hệ hoài my và hoàng thơm hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau xin chào dạ, xin chào